Đừng lo lắng em ơi Chuyện ngày mai đã có anh rồi Em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim về anh uh, Dù dòng bao ghé qua đây Thì sẽ có anh luôn đứng lại Và dẹp hết yêu phiền xung quanh em Để mang đến những điều tuyệt vời Bờ vai anh đấy Dựa vào đi nếu em đang buồn Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em của em với dân lại đây với anh đi em mình xây hạnh phúc lâu dài ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi ta sẽ sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhọn xinh này em ơi lại đây chung nhà rồi em ơi giờ cuộc sống hai ta là một mọi bớt phiền lo lắng trước kia để anh giữ dùng dù dòng bao ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết yêu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời bờ vai anh đấy dựa vào đi nếu em đang buồn điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười đời này em ơi ta sẽ sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhọn xinh này em ơi lại đây với anh mình cùng xây hạnh phúc lâu dài ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi ta sẽ sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhọn xinh này em ơi lại đây với anh